بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا جملة نيت دعاء نكاي تبقى منصوبات من الأسماء حبله مر اسم كون يا نن Aploh mơ chừng tề bài hô tập pan bạp nhớ làm này tề bài bạp thì xâm lăn năn nhớ bạp al mustashna nè bạp al mustashna chừng uh, istishna nhầm ta clau đồ con arkanon istishna salasa nhầm ta clau đồ con mệt đấy cho mình thấy địa bằng sai kiểu tương tác hết nè Kayak ambil kalamnya ambil dari saya. Chừng arkanun istisna nan ta klau. Thì sa al mustasna minhu thì tua al ada thì klau al mustasna. Uh, mustasna minhu nan isim kong yuto talau meng illa. Nih. Tulab nih. Mustasna minhu ya nih. Uh, yuto talau meng ke illa. Lah nào mustasna nan yuto hatai meng illa. chừng tôi làm này mustasna min hú mustasna min hú cả cắt này mustasna min hú chừng tỏ tại mừng illa năn mustasna tỏ chừng các này ni illa này yêu adab nha này ada istisna chừng rồi con uh, à, istisna chúng ta cloud rồi con này nhỉ chừng tỏ à, mustasna min hú như tỏ thà lao mừng illa mustasna Tak ada nung illa loh. illa ko pen iu atat hmm. jeng kalau eh, musannif rahimahullahu taala pun mustajna wa ada wa watun istisna samaniyah atawat alat atawat nah. alat al istisna nan tepan wa watun istisna tepan tepan wa huwa tangkosim ila arbaah tepan jeng thana jeung pa uh, eh, Adawat, adawa nih adawa adawa istisnaan samania samania pan ផ្លោះណៅអឺវ៉ាហួតាំងកសិមអ៊ីឡាអត់បាអាតប៉ាន់នេះញឹកផាននឹងជាងប៉ាវ៉ាហួតាំងកសិមតាំងកសិមអ៊ីឡាអត់បាអាអត់បាអាជាងតប៉ាន់ណាប៉ាន់នេះផាជាងប៉ាណាជាងកានេះទៅទៅ to kangkuhung internet wa atawat al wa atawatun istisna samaniyah atawat mana alat nah adat istisna delapan Pana wa huwa yang qasim ila sat arba'ah. Pan ni nyepha jeung atawat ni pan wa nyepha jeung pa. Nah, jeung je awalan harfun bittifat. Je awalan je awalan na. Sele awalan. Oh, je di sana. harfun bittifak wahwa illa. Nih. Illa nih. Harfun bittifaq. Bahasa bangsa dua Wasmani bittifak Wahuma ghairu wasiwa. dua nih sanian. Isman bittifaq nyunake ghairu. Lana hong siwa. Okay. Ừ. Wasman bittifaq wa huma ghairu wasiwan. Nah, ghairun wasiwan bilughatiha. Siwan ấy nhùm ta ta lugha bilughatiha al-arba. Ta ta lugha. Chừng tí xa fa innahu siwan ấy nhùm ta ta lugha. Nah, chắc là bilughatiha al-arba ta fa innahu yuqalu fiha fi siwan ấy siwan kaditon. Sana lugha tí xa nó siwan kaditon. lughah tisa cek sana, sana lughah ditua suwan kahutan lughah diklau sawaun kasama lughah dipa siwaun kabina nah jeng uh, eh, dituasa sana ya nih gairu siwa loh na kalimah siwa nih nyemta pak lughah disaba ibu siwa ditua suwa à, thì xa bài si quá bài su quá thì cloud này bài sa quá lúc đó thì cloud này bài sa quá lúc đó thì pa này bài si quá này nah chừng xa này anh nhầm tờ thua này tapi si quá anh nhầm tờ pa lúc đó thì bài si quá có hấu su quá có hú sa quá có hấu si quá có hấu ô tao lại to mà câu mũ siwa dày tình có hấu su dày tên tenkaho sawa zai tenkaho siwa dày zai tenkaho hộc hộc hộc pa luôn rồi thì clau phệ lan tịch phạt này xa lý san ní phệ lan tịch phạt nếu nó là cái lay xa là giờ cùn tua hô gôn lay xa là giờ cùn này phệ lan tịch phạt lay xa ní phệ لا يكون فعل فعل باتفاق dipanyu mutaraddid bainal fi'liyah wal harfiyah dipakne rabian nih nah, mutaraddid bainal fi'liyah wal harfiyah mutaraddid baina al faliyah wal harfiyah mananya tarotan yustakmal fa'liyah wa tarotan yustakmal harfiyah mana habang dafi'ah habang dah huruf nah ya ke kalimah ala utihanan oh, nah. kalimah ala ni ala ni huruf jar karena ala aku ini eh, fi'il kayak ini ala ya'luna <laughs> Bohong tentang tu balik, innal islam ya'lu wa la yu'la alaina nah, chừng hà sa ní horo nhu ní phía e hái horo hà do cả ala này ừ, ta ta ta phê e hái ta ta ta isem hài ừ, nà đa horo horo horo chợt lục chừng ra thì ăn đa phê e hà bằng đa horo hà bằng nhu ní thì nên lao horo khala à, khala ada hasa hoặc lao này giờ là horo như chừng horo chợt Dia là fi'il như chừng fi'il mati. Jamid tashrif chừng ô. Khala ada hasha là huruf ni. Huruf tashrif chừng mutare là yakhlu chừng ô ni. Nah chừng yang là chừng huruf, chừng harfiyah ni huruf jar. Cloud ni ni. Mana hatai sit ga akan akan te syarah tal ya. Chừng សំខាន់như thế vậy là adawat istisna ni minta pa. Sebab dia ni rukun ni minta cloud ni mustasna minhu, mustasna ada. Chừng te pa di sana ni te pa ada Mungkin bisa ya? di pak ada telau nih, jeng ada nih tepan nih, tepan nih pak jeng Dan ini nah, ah. oke, ada telau ya nah, ada telah ya. di sana ada nih huruf bittifak illa, di tua isim bittifak, gairu siwa, di telau nih fi'el bittifak, laisa layakun, di pak nih, pada fi'el habang pada huruf habang, Nenek yusta amal tarotan, fi'lan wa tarotan, harfan. Kala ada hasa. Chứng atab loh ya na. Atab loh ya chứng tiba hukmun mustasna bi illa. Atab loh ya. Chứng phải chứ nan. À, atab ni ni, atab ni loh ya ni. Chứng tiba hukum mustasna bi illa ni ni. Phải chứ ni hay bằng này. Nó phải nhầm lưu ni con yêu yêu lệ hukmul mustasna bi illa này. Này bài cho nên hay bằng này, phải hukum zed này, hạt tài mừng atai mengilla ni atak pai belah ya dia baca ni bạn. Ok, fal mustashna bi illa ni ni fal mustashna bi illa maksudnya zaid ni ya ni mustashna bi illa Yun sabu ida kanan kalam tamman Yun sabu, boh na fa'al ke ya ha yunsabu ke nan sabu mustasna ha sabu mustasna nan na fa'al nan Yun sabu ke sabu al mustasnan ini na naik fa'il na wujuban cek wujuban wajib cek nasab mang ya yun sabu al mustasna wujuban idza kanan kalam taman mujaban nah saya bangga sabu al mustasnanan wujuban idza kanan kalam taman mujaban Habis nak kalam na tam cả, mengucapkan. Hakik mana tam? <clears throat> tam mana kia này tam này Tam này, ni. Hakik mana tam? Tam này cũng lại cái nọc rukun dù kia đó cái sport cloud bằng gì à, mustashna minh hữu atat à, mustashna cloud bằng gì tam nó yêu tam này nah tam nó kayak sebut nung klau nih kata tam ini qamat tulab illa zaidan nih mustasna minhu kahu mustasna kahu ata kahu kenapa nan ya tam ni yunsabu al mustasna wujuban idza kana kalam tamman mujaban tam ya mujab ka mujab ke mana mujab nan ni mujab mana ke mujab mujab nan mananya musbat musbat Hakik mana musbat nan? à gọi là mua mua mà nào ah ghairu manfi hanya lawan istilahnya cung cung ya ya kak men mujab lagi mana mujab mana mujab na manfi ha musbat mujab na musbat ghairu manfi hokan manfi yo nah mujab nan hakikat mana mujab mujab mana musbat hakikat mana gọi là ghairu manfi này dia ni qamat tulab illa zaidan mujab ya gọi là ya ni ghairu manfi huna fi to kanak nyo này qamatulab illa zaitana nah, nah Nia kong maksud ayun sabu ida kana kalam taman kena rukun pelau mujaban. Hokan mamfi yoga. Hukumnya ya pakai telam kan ayun sabu wujuban. Wujuban. Qamat tulab illa zaitan. Wajib zaitan ini. Wujuban. Ya dah. Jin Arab qama fi amati tulab fa'il illa atat an istisna zaitan Nah, mustasna mansub. zaitan mustasna mansub. Mustasna mustasna mansub. Hmm, i'rabinan ya. Nah, jeng ilan atat al istisna zaitan mustasna mansub. Jeung wajib na te ni wajib hana. sabu al mustasna wujuban idza kana kalam taman mujaban. Jeung tibayan nah Salah ya. ya. tam oh ini nih. Kayak bang kak abang kak Tam huwa ma zukira fihil mustashna minhu. Đó. Nên như tam nha, cái nọc lau nó con câu rồi. Nhưng nó ya sebut mustashna minhu bang ya. Sebab mustashna minhu tu kenapa ni? Tuan ni thale hau ya hau apa jumlah jeng jumlah jeng. Nên cái put sebut hasa rukun mình, tu lại lau rukun câu rồi. Như lại tam, kalam tam. Wat tam ini al kalamut tam, nah. Wat tam ini huwa tarifnya ma dzukira fihi mustasna minhu qamat tulab illa zaidan ini yang sebut mustasna minhu tulab wal mujab nah tarif mujab abang tam tarifnya nah wal mujab huwa alladhi lam yataqat tam alaihi nafyun wala shibhuhu nahbu qawlihi ta'ala fasaribu minhu illa qalila okay. wa ka qawlik qamal qawmu illa zaidan wa kharajan nasu illa amran sawa'un kanan istisna muttasilan kama massalna aw munqati'an nahbu qaman kaumu illa himaran chừng mau chập tám mau chập hạ mu tan thọc rồi nhớ mà dù cơ mình sẽ nằm mình hô mâu chấm đấy huwa lazi lam yataqattam alayhi nafyun wala shibhuhu này wala shibhu nafyin do cái này này qamatul lab illa zaitan bao cái to lâu nhau hô nafi ó lo hô shibhu nafi ó gầy hakik shibhu nafi nahyu dan istiham ini kata kata kata ini ini safahat ini nih wal murad gini nih nih wal murad bi syibhin nafyi dua an nahyu wal istifham ni ni bawah ni wal murad bi syibhin naf an nahyu wal istifham chúng ta phải mengucap apa ừ, mengucap takrif mengucapkan ni okay. Mujab, tarikh mujab nó thapang ya, huwa alladhi lam yataqaddam alaihi nafyun wala sibhuhu. Nahwa qawlihi ta'ala, fasharibu minhu illa qalila okay fasharibu minhu illa qalila to talau nyo ne hunafi o hau istifham o gai yaka qamatullat illa zaidan ni lúc này cái nào này này, này. cái làm mù chập như này ta mù chập như này hunafi ô hu istifham cái nào như ồ nè أو مستثنى à ya ka fasharibu minhu illa qalila nih misal fasharibu منه إلا قليل hmm, fasharibu minhu إلا قليل illa qalila okay uh, boh mustasna minhu nih wawul jamaah nih wawul jamaah nih mustasna minhu nih yuki ata istisna qalila nih mustasna mansub nih nih wujub wajib pak qalila mọi người giao cả cái này này qamatullah illa zaidan wajib pak mansub ala mustasna thế men đây xa cái nhu nó làm tam mù chập cả thế nhé nè pha sa đê فعل ماضي واو جماعة فاعل منه جر مجرور إلا أتات استثناء قليلا នេះ مستثنى منصوب ជាង واو នេះកុំ مستثنى منه ណា واو នឹង واو جماعة នេះ مستثنى منه وكقولك قام القوم إلا زيدا តាមនេះមូចាប់កាត់នេះតាមគេយកឡែកកណប់រកុន مستثنى منه ក៏ហូអត្រា استثناء ក៏ហូ مستثنى ក៏ហូមកចាប់មកចាប់គេយកឡែកតតឡោញហ៊ូណាហ្វីអូ وشبه نفيه تنفى جيب منصوب نين قام القوم إلا زيدا قام فعل ماضي القوم فاعل إلا أتات استثناء زيدا مستثنى منصوب وجوبا مغيه وخرج الناس إلا أمرا نه ني خرج فعل ماضي الناس فاعل إلا أتات استثناء أمرا مستثنى منصوب وجوبا مغيه جن نيو تو تلاو نيو هو نفي او وشبه نفي او غاي sếp hồ nafi nó kì nahi không à, oh, istifham istifham istifham in inkari nó <laughs> oh, ok sawa on kanan istisna muttasilan kama masalna samunta istisna na muttasil au munqati istisna nhầm ta disang yu sang yêu istisna muttasil không istisna munqati đang xếp gạt để tạo riêng nhung sawa on kanan istisna muttasilan kere kama masalna ini kama masalna fasyaribu minhu illa qalilan wajib mensub qauman mu illa zaidan kharajna illa amran sawa un kanan istisna muttasilan kere au kama masalna ni au munqati'an kere qauman mu illa himaran istisna uh, muttasil kere munqati' kere wajib ya ya oke okay. ya nasab mustasna hadina kalam tam maucap. Nah, haki istisna uh, istisna kenan istisna muttasil nah istisna muttasil. Nah, istisna istisna muttasil. Oke. Okay. Ta'rif hula huwa makana al mustasna ba'da al mustasna minhu mustasna minhu nih yauka qamat tulab illa zaidan nih, nih. qamat tulab illa zaidan yêu istisna muttasil li da must yêu là cái đi mustasna này mình nương mustasna minhu đây là tulab này mustasna minhu này này atat à này là nên nó mustasna chừng z này mình nương mừng cái mình nương mừng tuần là mà nó z này mừng bằng xa tuần là nó yêu mutasil lên à cảm cảm chỉ này xa nó yang tôi là chỉ này xa này bóc pin này này, có mà fasadibu minhu illa qalila qalila này chỉ này xa hàng con cầm này vậy cần nhum trong pi gạo này mà liên cần nhum bọn em nuôi siêu gạo về nuôi thả nằm sau hơn kia nữa chừng illa qalila này nương mừng này co mình câu mình illa dây tần dây tần mình nương mình câu này khó là chân nas là âm đó âm đó mình nương mình anh à, nát này mong có tệ vợ như thông cao vợ tại đây mong có tệ đấy à, istisna mong có tệ istisna mong có tệ mong có tệ mong có tệ đấy như nên bớ vợ à hua ma la à, yakunu al mustasnanan ba'dal mustasna minhu nih yabqa qama al qaumu illa himaran nih qama al qaumu illa himaran jeng himaran nih hokan jenis kaum nih oh banyak lah kan mung kotek nek lah langsung nang pan mutasil gam lam uh, lam surah kafi Allah laki fasajatu fasajatal malaikatu kulluhum ajmaun illa iblis iblis ini kan mongko teon kan malaikat on fasajata al malaika kulluhum illa ha kulluhum ajmaun illa iblisa à di iblis ini kan mong oh ya kan kau man kauman kaumu illa himaran himar kan kaumu nan ini istisna mong ko Jeng hukum hukumnya semunta istisna mung muttasil ataupun mengkote habina kalam tam mujab wajib nasab mustasna tanya nih bahwa wajib leh himawan wajib nasab rohna zaitannya kalau wajib leh này, slide nah ok tin wa engka nang kalam ghairu mawjab mawjab nan mawjab leh nang kalam mawjab nya nah ghairu mawjab nang ayo bawa này, ừ. Okay. wa in kana kalam ghairu mawjad ah. ya, eh pastan tamzid wa in kana kalam ghairu mawjad wa ini wa in kana kalam wa in kana kalam tamman ghairu mawjad jaza fil mustashna al badal wan nasb ala al istishna wal arjah fil muttasil al badal ay yuj'alul mustashna badalan minan mustashna minhu fayatba'uhu fi i'rabihi ờ, nahwu qawlihi ta'ala ma fa'aluhu illa ờ, qalilum minhum nih nahwu qawlihi ta'ala ma fa'aluhu illa qalilum minhum ừ, chừng misal nè chừng istisna kalam gọi là mujab này cái này kalam gọi là mujab tam mình ta biết gọi là mujab mà này gọi là mujab này manfi này Ờ, cả làm tam à, ní cho mâm phi này cả làm tam gọi được mua chấp mâm phi nữa à, nội chơi jaza fil mustashnanan al badal wan nas al istishna hutuha utaha misal juga le misal ghairu mujab nih chạy ma sama nim nih chạy sama jeng chừng okay ma qama cek ma sa cái mai ma ma qamat tullabu illa zaitan au zaitun hutua này au zaitun illa zaitan au zaitun hutua này jaza fil mustashna này mustashna hatai illa ya matan al badal wan nas này badal apa zaitun مرفوع يا Ah, pelana eh, nas ini okay, mensub alan mustasna. Nah, tapi dia datang tua-tua. kama kama atulab illa zaitan kau illa zaitun kau Tapi dia lagi rajih jen Nih wal wal arjah fil muttasil al batal. Nih muttasil. Arjahnya ne batal. Nih nih muttasil arjahnya ne ba zaitun. Maknanya pak tung tua kau tapi zait. Zait nih zaitun nih rồi ớt chà nên nè ớt chà ớt chà cho nè nè hầu gai thì mình mất chù nè. thì bây giờ đi khăng chì giờ lại cả làm một ta xin lên ừ. giờ lại batal hả kia batal batal mang nè chà mà có mà tu lab nè batal ma tu lab nè tu lab mật phố nhu có mật phố này nói gì batal có như làng nè ấy làng batal lên nè Wal adafil muttasil al batal. Hakik mana batal bini? Otak balai ayyud alal ayyud alun mustasna batalan minan mustasna minhu. Fayat ba'uhu ni. Mất ni ni tui jadi fil i'rab. Utah jela eh, kama ni. Tui dung pi. Ma ha ma. Nó ma ma kama atulab oke okay. illa zaitun nih batal bahna ma ra'aitu tulab tulaba ah. ni tulabu illa zaitan nah muntah nih jeung tu hitung pih nih ma maratu bitulab illa ke zaitin. Ini maksud badal ini. Eh, ini. Wal arja fil muttasil al badal. Tafsir badala eh, ayyud alun mustashna badalan minan mustashna minhu ba'uhu fi i'rabihi. Maknanya ya jeng nan badal tui mustashna minhu dan fayajba'uhu. Maknanya mustashnanya tui badalan tong bih i'rab. Lau bih. Nih, bini ini badal. Eh, Nih bini maqamatul lab illa ma to ma co ma ma co ma tullabu illa zaitun ini tôi một rafu rafa ma raaitu at-tullaba illa zaitan zaitan tu tôi này. nasab ma tu bit-tullab illa zaitin jeung zaitin ni tôi jadi tôi talabi ini dan eh maksudnya ya batal leh mananya telaunya ya punya tuh nanti tapi baik nasab alat istisna kahwai tapi rojihnya nah à, à, apa patala iya an, ai chấp ajab an à. dạ. ta tua qiraah ya nih nahwu qaulihi ta'ala nih ma aluhu illa qalilum minhum nih ma aluhu illa qalilum minhum chừng ma nafiyah fa'aluhu ni fi'il wa fa'il hu ni maf'ul bihi illan atat istisna qalilun ni batan min min min bao jama'ah ni Rofo'o nih kali ilun nih. Dan mana? kali kali ilun nih batan men fa'alu huwawun jamaah nih ya bi rofo'o fa'al. Jeung batan apa nih ini? Plana wal murabi sibhin naf an-nahi, disa an-nahi. Ditua istifham. Nahi nahwu wala yaltafit minkum ahatun illa imra'atak nih nih. Wala la nahiyah ini. Ya Ron liyal tafit fi'il mudhari matzum bila nahiyah mingkom jar wa majrur ahadun ke fael illa atat istisna imra'atak ni imra'atakani niki mustasna mansub wa huwa mutaf kaf mutafun ilai. Dan ya sing pini ini eh uh, nasab. Entah ah baik rufa' guys gak jebat tali. Wal wal istifham jing maksud wal murad uh, eh, wal tu bi sibhin nafni annah hi bloh ya nih cek li toale ya al istifham Nahu wa may tu mir rahmati rabbihi illa tolun. Jeng wa man man man nih istifham ini yaqnut nih eh, yaqna tu nih fi'il mudhari nah fa'iluhu takdir huwa plona mir rahmatihi jir majrur eh, eh, wa huwa mutah rabbih mutafinil illa atat istisna at nih hakik ni, mustasna wa mustasna min huwa tamir huwa ni, ya illa tolun kene nyu ya ya ya patana mong kene tomit huwa taktir huwa ni ni nyu rofo ni ro tolun rofo kai tanya na tanya tu ni okay chừng wan nasbu wan nasbu fin mustashna an muttasil arabiyun jayyid mkane tela arjahnya nan batal hokin le batal arjah biya hokin le nasab nan và là con như một chú tới biết nhú nó ảo bị chạy dịch ảo bị cái nó cái do là kia đó hậu tùa tùa kia đó chụp vậy thế nè kia ờ, đó phải chụp vậy này, vậy mà pha luhu illa qalilun ta kia đó chụp vậy qalilan thế nè wala yaltafit minkum ahatun illa imra'ataka illa imra'atuka thế nên phải hậu tùa tùa Walaupun jelek badalan rajih biya tetapi nasab mereka Arabi jayyid guys. Kaidahnya hau minta qiraah cepat lah guys. Nah, ni boh ni. Wan nasbu nasab ke ni. Qalilun ni hang nasab imra'atak ni. Fin mustasna muttasil ni Arabiyyun jayyid. Quri'a bihi bihi ni ke ni bin nas ni. Quri'a bihi bin nas ni fi sab'i fi qalilun ni. Wamra'atuk bagai. Jeng bini yahla jaba illa kolilun batal. Yahla illa kolila mustesna mansub. Illa imra'atak yahla jaba illa imra'atuk batal. Nau ahatut ahat nih. Teneh? Ba imra'atuk batal namong ahat yahla imra'atak mansub alat istisna. Tennya nah. <laughs> tuh. Oke, ten. Senang nyuruh ya nana. Jadi Oke, okay, salahnya nah. Oke, okay. wa in kana istisna munqati. Ha, istisna munqati bahwa istisna munqati. Dia bahwa wa in kana istisna munqati'an kon ki khan ya. Ờ eh, cái ma la yakun al mustasna ba'dun mustasna minhu. Nih, istisna mengkote ewa hukumnya ya, Oke, Oh, hadalah ma man qaumu illa himar. Misal istisna mengkote ini. Ma qama al kaumu illa himaran. Nah, nih. Auf himarun ni istisna mengkote ile de khala istisna mengkote nan mananyu uh, eh, mustasna ni hokan ne mustasna min hu o ni himar ikan mengkaum o kanila Engkan mustas uh, eh, istisna mengkote anan fal hijaziyun yujibuna nas qabila hijahnan ya wajib nasab manggil ma lahum bihi min ilmin illa tiba'az zann illa ittiba'a wajib nasab manggil Nih, ayat Quran enggak ayat Quran sedang. Uh, cái ma cái ma lahum cái ma lahum bihi men el men illa ittiba'a a dhann hmm. Hijazizun uh, qabilah Hijaz wa Nasab illa ittiba'ani wajib baik nasab huba huba ittiba chứ ngồi wajib baik nasab ni theo ni ni hijah ma ko man kau illa himaron mang ya hu au himaron chứ ngồi qabila hijah nó nè hasa mình hô hô tôi chừng ô bà tu cái nắp này chừng ô tu tôi cái cao mô này chừng ô nè nế chừng lại phal hija ji yun yu ji bu nos biến là istisna mung có tệ nè nè okay, binilang istih na mang kote ma lahum bihi min ilmin illa tiba'az zan bữa thao lên nhưng mang kote nữa hả thì nấy từ ta là illa này cái adat này ittiba'a này mustashna này illi cái mustashna minhu này cái do là ittiba'a zan cái ilm này trong cái trong nè ilm ច្បាស់ថៅទៅពីអ៊ីទីបាអល់ហ្សុននេះប្រមាណប្រមាណទៅយកក៏បើចំក៏មុងក៏ទេអោណាហាអាសាអ៊ីលមូហាសាប្រមាណប្រមាណទាំងមុងក៏ទេអោនេះទាំងហ៊ីជាស៊ីយូនវជិបណាសាប់អ៊ីទីបាអាតែនេះណាវតាមីមយូរ៉ាត់ជីហ៊ូណាហ៊ូហាគេណាហ៊ូនេះនេះហ៊ូហ៊ូនេះយត់ជីហ៊ូណាហ៊ូណាគេហាយត់ជីហ៊ូណាមកថាហ៊ូហ៊ូនេះណោះ yurajjihunahu nas alam istisna saya nói yurajjihunan nas à alal istisna hu hu nó nè yurajjihuna nas alal istisna chừng thì thầy sĩ dùn thầy lại vừa chép nas istisna ấy nè phạm này hẹp yên chả lại nos alam istisna'in ya nah, hu maf'ul na yun na ya nah. <laughs> pini pinili hasil ka nimta ta maf'ul tapi lebi kong te dom ya istisna mong kote istisna mutasil apile nasab pale nasab alam istisna ini. Ya fal hijaziyun yujibuna nas alal istisna yanan mo ya nah Tin ya wa tamim yurajjihunahu yurajjihuna nas alal istisna wa yujizun al ijba pahutua qiraah kahutua ke ma lahum bihi min ilmin illa illa ittiba'ahu illa ittiba'i yahle ba ittiba'i batal manung ilmin nih tenana <laughs> yahle ba nasab alat istisna jeung tamimi kelak ba hudwa tapi nasab ni rajih je. tapi phong cao tamim lại phong cao hubah harus lại ba ittiba ba batal kai tiền ít là ít đi bà ấy có hồ gầy biết na sắp khăn gì lo chia gì tại mềm nữa nè na vô này to mà câu mu illa himaron áo và và illa himaron này này mà co mal câu mu illa himaron áo himaron chừng hijaziyun và chép bác hima này hijaziyun vujub vujub vujub nas Hijaziyun ana. Ni ừ, Hijaz. Hijaziyun ni. Đoạn nào? Tamim, giờ bởi Tamim. Ra chứ An-Nas. Ra chứ an nos Đoạn nào? Jawazu itba. Ah, jawazu itba. Itba ya kong jelek batalkan ini. Jeng hijaziyun wajib illa himaran ya. Tapi Tamim Raji Himaron ni Raji Himaron ni Merju hmm. Ừ. Tanda na? Oke, okay. pelah ya Vậy anh ca nào bọn này Chừng ca làm cái à. Tam nha, nó này tam rồi á Cho nên vậy anh ca nó ca làm na kỳ son Hả kia ca làm na kỳ sinh wa huwa thì ta'rif này wa in kana kalam naqisan wa huwa allazi lam yuzkar fihi mustashna minhu oh, habila kana sarukun mustashna minhu yu kalam naqisan wa yusamma wa yusamma istishna mufarragan istishna này naqis này yêu là istishna mufarrag hầu gầy ok cái do cái cái do là am am hiện lưu nó nhà amal direct hạt tài mong nhiêu bao nhiêu có oh cek cek hasiah di clown hasiah di clown oke okay. hmm tayo và clown wa mà istisna mufarragon li anna ma qabla illa tafarraga li talabi ma ba'daha oke okay? hmm. singkat misal tayo yung ta'rif nih wa huwa alladhi lam yuskar fihi mustasna minhu yul kalam Nah, kisna yun. Wa yusamma istisna mufarragon. Kanan mustasna ala hasabil awamil. Erap hukum yun nan, mustasna nan, hasab awamil. Tama gumay. Fayu'ta ma yastahikkuhu laulam tujat illa. Hukumnya yauka illa huwa niya. Nah, hukumnya yauka illa huwa niya. Fayu'ta nan, fayu'ta ki. Fayu'ta nan, yu'buna ifa'elu ki. Fayu'ta mustasna nan nan ma yastahiquhu mananyu ma yastahiqu amel yu nasab nyu nasab ye amel yu pu rofo nyu rofo ye amel yu pu chớp nyu chớp ye vì này yu công lại phải yu to yu to cái mustasna nan công lại zed nan senang tang từ pa zed nan ma yastahiquhu ma yastahiqu awamil ni okay lau lam tu jat illa seolah-olah nyu yauka hu kalimah illa onia dan hasad hasad kami sal yo ya yo wasatuhu wasatu kalam nakih ni huhu ni ni wasatuhu ni sat ke kalam nakih nan kaunun kalam gairu ijab syaratnya nak kalam yau gairu ijab ni ke manfi nan gairu ijab gairu ijab maksudnya manfi nan ni mananya manfi nan Pleka kalam nakis yo ta manfi bagi ta kata tập trang chạy xe đạp sarat o coi coi nhiều giáp bây giờ làm cái <laughs> chỉ là hôm phi phiêu chứng yên này na vu ma co ma in là dày tuần ní bây giờ ta na phi bằng gì hô hô na phi ở vĩnh chứng cái làm na kia ok vâng wa ma ro ai tu in là dày thần mới na phi ấy wa ma mà maratu illa bi zaitin na phi tung pi chừng hô công nhúng cái làm na kia kalam nakis nah, kalam nakis kalam nakis ini lagi faengkan kalam nakis nah. kalam nakis ini kalam nakis ini ialah ke istisna mufarra kahubai itu iya kan istisna mufarra kahubai. kalam nakis jauh ke, ini ya ma qama illa zaidun bisa ma qama ha, ah, illa zaitun. Karena ma ra'aitu illa zaitan. Asaka ma marattu illa bi zaitin Jangan hasa-hasa, jangan hasa-hasa. zaitan. Asa cái ma وما مررت maratu إلا بزيت illa bizaitin. Chừng hasa hasa chứ bằng hasa hasa. Tạm cái bỏ tạc vào lại này này. وهو الذي لم يذكر فيه المستثنى منه ويسمى ويسمى استثناء مفرغا كان المستثنى حكم مستثنى này này này مستثنى phải nhầm lộn rồi này tại tao nó yêu công cái مستثنى này này على حسب العوامل ala hasab al awamil for you to cái you ta mustasna ni ma yastahiquhu mana khe tu ame talau nyu sau seolah-olah jauh kahu ilah onia jauh kata ma koma zaitun ma roa itu zaitan ma marotu zaitin jauh ilah onia này giao cái ella này giao cái ella hậu ô hậu ô chừng ní đấy em học cho nên nó em lại ma co ma dày tuần phá e là bỏ hà sắp cái đi hà sắp ame luôn ame nó giao phụ nó phô phô như nó phô chứ ma rồi ai tu dày thần chừng cái mafol ma marattu illa ma marattu bi zaitin ni hasad awamil ya ni amil rafa ni amil nasab ni amil jar ini dan ini ini ya ya mustajna kalam nakih nih atau ya mustajna mufarral nana hukumnya ket ya amil talaunya nana ya จึงเอลานี่ยาวเลยจัดถูกเลยเฮาโอนะแม่เคนเป็นกับแอรอบนั่นนะ chứng ma co ma và na phí co ma phe ma thì gì nào nó dễ đấy phải là ni cái giao cặp ma rồi ai tu ní na ma na phi rồi ai tu ní phải và phải dây tan mà phun pi hi nào ni pi dây tên ní mà churut pi urut chờ là senang ni vừa sát tu cao non kala một gói ru ijab mam phi này mau hết syarat satu hun satu huna mang lain ni kalam nakis nan ghairu ijab mamfi phi khan hoặc yata mamfiya hano này, cái nga ni kaya lay hunyo phi, với như chừng là kalam na kishin cái này cực khan và chấp bay mà nó chừng ni ni tiêu gạt rồi mà có mà illa zaitun, ma ra'aytu illa zaitan, wa ma maratu illa bi zaytin wa ka qawlihi ta'ala wa ma muhammadun illa rasul chừng ma ni nafiya muhammadun ni rab chừng cái giáo ca giáo ca ma muhammadun giáo à, ca giáo ca hu illa on này mubtada khabar nó <laughs> jeung mubtada khabar wa ma muhammadun illa rasul jeung muhammadan mubtada rasulan khabar nah Karena wala taqulu alallah illa al-haq nih wala taqulu illa Allah. wala taqulu alallahi illa al-haq al-haq ni maf'ul bihi na nah ni maf'ul bihi maksud ini ya kan biar ni hmm. ni istisna ke ni ah, kala nakis ya ni kalam nakis ya wala taqulu la nahiyah na taqulu ni fi'il mudhari majzum bila lana uh, kini wawun jamaah ni fa'il na ala Allah jar majrur illa atat istisna lana al haqq maf'ul bihi na ah. boleh ya ya era thamda bo hokan yêu cái lên mansub ala istisna na yam ni ni yam ni kan ni fa'il maf'ul majrur te te yêu uh, mansub ala istisna ya na habina habina kalam nakis na na Ah, wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan nih la nahiyah tujadilu fa'il mudhari' majzum bila nahiyah ahla maf'ul bihi wa huwa kita mutafa'ilun illa atat istisna billati ini isim mausul majrur bi hasab awamain bani ya tenana ni ah, hasab awamain jeung isim mausul majrur bi bani ya maka hu istisna lam nih tau kalam nakisna chừng Lohena à? chừng Hokom Mustachna chừng Hasa tức là uh, ờ, Atat Istishna cái này là hô tôm cái này nè pa ghê cái hô bài bài sự gương chưa Atat Istishna cái này là tôm pa thì sa Atat Illa Lohena bóc cái cái này là awalan này cái cái này là Illa Lohena Jadi awalan apa ya? À, illa kanina boleh al mustasna bi illa nanti awalan binana tu hoi nyu ba hoi tu bo kanina al mustasna bi illa na à oh cha safha ti ti sa con nhá hukmun istisna bi illa nan awalan ya nan ha awalan ya nan cái do ata em ta pa thì phà cái này nè à, là em ta pa illa awalan illa rồi giờ vậy chứng chỉ phà ti tua này hokmon istisna bi ghairi wasiwa ya ke akati tuan ke kani ghairu tan tapi pha chừng pa thì sa huruf bittifaq thì tua ha thì tua isim bittifaq này illa này huruf cái này plo hiền nè có chừng là al hok môn istisna bị illa zaidan cái này nè plo hiền nè thì tua isim bittifaq cái ru Siwa hay bao đêm lộ rồi này Siwa này chừng sa này yan nhé này pi này công sa này yan sẽ pi này sa này yan học môn istisna pi gọi đến và Siwan chừng thì sa nó học môn istisna pi illa rồi nhé nè sa này yan học mô cái này học môn mustasna pi gọi đến và Siwa học công gì vậy này Uh, wal mustasna bi ghairin wa siwan bi lughatiha lughatiha ini lughat siwa apa kan ini siwa sawa siwa uh, suwa sama nah sawa siwa nah siwa sawa sawa siwa majrur bil idhofah jeng kayak kan ini enggak asal kayak <laughs> koma At-tullab illa zaige zaidan. Jeng tebakan này mustasna bi illa ni ploh ya ni. Ni ya mustasna bi illa ploh ya ni. Tapi kan pak mustasna ngai rusiwa ni. Ya baru ni kau hatai mak illa ploh ya ni. Tapi kan pak isim atau makalimah kau hatai makalimah siwa ngai ru ni baru. Đến mấy này? Ô thao tiểu gạm vì ni lại co mà. At-tullab ghayru Nah, ataupun siwa zai ni zai kini kenpat pini ni. Ha. Ana pini ni pini hukum. Ni ko maksud hukmul mustasna bi ghairin wa siwa ni. Ni, cepat engkang ni ni cepat belah ya. Ni cepat jadi ya bang. Hukumnya ni majruta imanta iman tang seneng. Qamal tullabu ghairu zaitin qama tullabu siwa zaitin to tại mình thale idafa mọi người này có nghĩa là wal mustashna bi ghairin wa siwa bi lughatiha majrurun bil idafa ta iman nè thì mình sao sao nó qama at-tullabu ghairu zaitin qama tullabu siwa zaitin okay. rồi hết Rồi ya. Rồi wa yu'rabu ghairun wa siwan bima yastahiquhu al-mustashna bi illa. Cho nên kha lên isim to tại mình ghairu siwa nó thao lên idofa ta iman mà cái group như em vừa ngày Arab vậy cả group như em nó này ghairu siwa group em này Arab vậy Nah, jam ini selahnya nih, hal majruta iman ini. Isim ba'da nyu ba'da ghairu siwan majruta iman. Oh. Wa yu'rab ghairu wa siwani bima yastahiquhu al-mustashna. Nyu kalimah ghairu hong siwani hukum tu ni giao ka ke giao ka kalimah z ni. Kalimah z i'rab ni apa? Kalimah ghairu siwani i'rab jo nan. Được nữa nè. Đấy. cái nó illa không biết không biết illa đây là mustasna bi illa mustasna bi illa khen việc kalima z man maka dia illa no ni wa yu'rab ghairun wa siwa ni bima yastahiquhu al mustashna bi illa ni qamatul labu illa zaidan jah lại qamatul lab ghaira ya pi ni na cái do zaidan ni jah lại che pi chum lui kalimah ghairu ni pi ni ghaira nó cái do lại zaidan mansub nè bằng tên đấy nè tên đấy qamatul lab illa zaidan แต่ค่าละการเรียกมาไกรูซีวานี่เขาก็มีเย้ากับการเรียกมาเซเซเอรอบมันซุบนี่มัน isim ba'da nyu ba'da gairu siwan majruta iman ah wa yurab gairu wa siwani bima yastahiqquhu al mustashna nyu kalimah gairu hong siwani hukum tu ni giao ka ke giao ka kalimah z ni kalimah z i'rab ni pa kalimah ghairu siwani i'rab jonan từ nữa nè Đấy. cái nó illa không vậy không vậy illa illa Mustasna bị illa eh? mustasna fi illa nó khen việc kalima zed men nó khen việc illa nó này wa yurab ghayrun wa siwa này bima yastahiquhu al mustasna bi illa này qamat tullabu illa zaidan jahala qamat tullab ghayra ya pini na kayo zaidan này jahala che pi chum lui kalima ghayru này pini ghayra nó kayo lại zaidan mansub nè bằng thế này nè à, thế này Tamatulab illa zaidan Thế khác là kalima gairu siwan Không có mình dâu cả kalima zed Zed erab mansub như mình mật Madfu như mật mật Majrud như mật majrud Vậy biết Chứng đi Tamatulab như là chỉ lục kalima illa tía Tamatulabu gairu zaidan Bây giờ zed mình mansub thì zed Nhu zed cái thôi mật majrud tại em ăn Tưởng vậy Thế e này Zed cái thôi là majrud tại em ăn Kèm vậy là gairu siwan erab hơn này thầy hatai mung nyu thale i mat rut tha iman ya tem jaya na ting jim jaya le gup nyu habang goi ru siwa habang gup nyu e ne hukum ni jau kalimah z ni ya ya le z mansub nyu mình mansub cái pin mình cái, mansub ba ga qamat tulab ghaira zaitin tên tên đấy chưa chịu tên nào nè tên đấy à tên đấy con này tên đấy con à. này lúc ô thật thấy nhau đi tưởng nhá giờ gúp nhau e bị này e po tap cái này bây giờ rap gai run wasiwa anh yastahiku al mustashna này phải giờ chip nos puhuma bố cái nas puhuma nas cái gai ru siwa này nah bố, cao mu gai ra dày tên giờ lại chạy vì này bố cao mu ha cao mu gai ra dày tên au siwa dày tên bố cái dệt hong to là Misani này hong bị này này dệt thà lại bắt chuột ta iman bằng gì tới bị kalima gọi rò hong siva này giờ phải học công như giáo kalima mustasna bi illa này giờ ô ờ, thao giờ Kamu Kamu có illa ok này illa giải thành nó tôi lấy nó gọi rò Pini này này đấy nè giang này này giờ chừng mấy nè nè ờ, mustashna men hấu gai đâu nè atat istishna zet nè mustashna chừng hukum gai bini nè yau ka hukum kalimah zet to atai à, là cái đại đơn này mlo mlo thường vì mlo yên ao siva dạy thần nè kalimah siva nè erop nhưng yau ka kalimah zet to atai illa gai có mô nè phải mà tí vào nè vào jama'a à. còn là gai ra nè cái adat istisna tapi gubnyo bining it you adat istisna dalam waktu hasang you like you ke maful bihi ya ni thằng ấy dạy lên mười rồi cái dạy lên mười sẽ bay lên mười dạy lên mười ai đọc dạy lên mười lên mười bao kìa lên mười bao kìa có mũ phẹ lên và phải gây đu isim mansub al istisna Ha. Nyo ye nyo isim mansub sebab ni teh jeung adhab ni. Ya, ya nyo ye vậy mansub ye ni. Hmm, dengan yêu jeung ieu mansub hake alat istisna ye ni. Hmm. Tapi maknanya ya tak adhab kong nó ya ờ, lelang maknanya. Tapi jaga i'rab nan uh, nyo nan mansub alat istisna. Wa huwa mutaf zaitun mutafun ilai. I'rab bangkai na qamu fi'il mati wa vawun jamaah ni fa'il. ghairani mansub alal istisna wa huwa mutaf zaitun mutaf ta nggih pun niki i'rab yo ka kamu siwa zaitun kamu fi'il wa fa'il Pernah siwa ni ya ka ni mansub alal istisna pernah wa huwa mutaf zaitun mutafun ilai dan yang tun oke okay. wa yajuzun itba wan nas kama fi nahwi ma kamu ghairu zaitun au siwa zaitun jahla wa yajuzu nas wan wa yajuzu itba wan nas kama fi nahwu ma qamu ghayru zaitin jahla jahla cái kalam ghayru mujab manfi ni harus tua tua nó tên ấy có thể bán cái này nè không vào vào bị sao cái anh thảo Ma cái ma, mà qamat tulab tulabu illa zaitan à cái nào cái này giờ chú itba này itba nas kalau mamfi ha mamfi aja mamfi illa zaitan au zaitun mamfi aja nih mamfinya harus tua à. chừng kalimah ghairu nó là lại bị đi zaitan bị ní nó gai ghairu aja là giá lại zait zaitun bị ní gai ghairu aja nih cái Iyola kalima gaya ni nyu to hukum yo kalima z ni hukum nyu. Ni pin gaya ru ya ni. Ni bo chalai ma ka mu gaya ru zai tin ka hu. Ma co mu gọi ra dày tin cao. hu. Thế nè. À. Au siwa zai tin siwa zai tin yo ka kayo nyu ni mamnu ki yo ki. Ki yo ka kalima fata na na. Yo cái Kalima fata nó yêu yêu cái gì Ờ, muqaddarah ala alif mana amin zuhuriha atta az-zuhr kalimah fatah je Arab siba je kau ni dengan wajah juzu al-itba' wan nas kama wajah juzu itba' wan nas je je bini ne ba'da wajah juzu al-itba' wan nas ba'da kalam bini sing topang on ba'da kalam al-mamfi oh. Nah, fa ta kalam tam mamfiนะ tam mamfi hai ni pada kalam tam nana tu tu wag lai ni pada kalam tam mamfi wa yajuzu al itba wan nas ប្រថែមនេះលេបតលកាឡាមតាមអលម៉ាំហ្វីជាងមានសាលេមកកម៉ាកម៉ាអតុលាអ៊ីឡាហ្សៃតានេះកាឡាមគេនេះតាមម៉ាំហ្វីអូនេះតាមគេយកឡាគេហូមុស្តាស្ណាមិនហូ hau ata hau ke mustasna plona mamfi ke ya to atas launyo kan namfi chung hukum nyo ni gọi yang siwa ni giao ka kalima z ni ya phải gọi gì đó ya lại pini nasab ya là gọi ru ka hu mất pini ya lại ma co mu gọi ru dày tin ka hu ma co mu gọi ro dày tin ka hu tại nasab hu ya lại kalam tam mamfi nữa nè làm mua nè, និយាយកាលាមូចាប់ថាលវជាបណោះណានជាទឹមនិយាយ wa yu'rab ni ni wa yu'raban yu'raban ke nan gair gairu siwanan wa yu'raban bi hasbi al awamil ma qama gairu zaidin ni chừng hasab awamil qama fa mati gairu ni fa'il lo hasab awamil nè. ma qama ghairu zaitin ma nafiyah qama fi'il mati ghairu fa'il wa huwa mutaf zaid mutafun ilai ma qama siwa zaitin ma nafiyah qama fi'il mati siwa ni okay. fa'il một uh, eh, alamat raf'ihi tamah muqattarah ala alif mana amin zuhuriha as-siqa at wa huwa mutaf zaitin mutafun ilai tiếng giáo cậu wa ma ra'aitu ghayra zaitin tiếng ma nafiyah ra'aitu fi'il wa fa'il ghayra maf'ul bihi wa huwa mutaf zaitin mutafun ilaih kan nggih kan? tiếng siwa giáo cậu mình cái là siwa ni maf'ul bihi wa alamat bihi muqaddarah alal alif mana amin zuhuriha atta azur. wa huwa mutaf zaid mutafun ilaih Din kalimat siwa ni Arab eh, jauh kalimat fatani. Wa ma maratu bi ghairi zaidin. Jauh kau ni. Ya? mana fiyah maratu fi'lu fa'il bi ghairi ni ba huruf jar ghairi majrur bi ba nó wa huwa mutaf mm, z mutafun ilai jeung siwa kaya nang ke i'rab jaga bini ya kan ya bini nya sebab je tapang bini bini ni wa iza muttat siwa kana i'rabuha zahiran wa iza qasurat kana i'rabuha muqattaran ala alif ya kan ini tem ke apilai wa iza muttat siwa Kelma Shiva hay pin mất thật tại giờ bên cani nè tới ta lu gò thì tới hả tới hả cái ta lu gò cani tôi không lu gò cani Shiva vậy cái Shiva lu gò thì tôi Suwa giờ cả hutan lu ti thì cloud à lu gò thì cloud này Sawa lu gò ti pa này siwa Shiva à, Shiva giờ cả pina nia này biết con lại gọi ra một tật siwa à? một tật ấy siwa à, bộ ta đấy bộ mặt đấy sa à? sawa siwa một tật đấy kana erabuha zahiran erab zahir jau mà kalimah ghairu này nhỉ ô ta lại ma co ma siwa u này này này ma co ma siwa u dày tên siwa u cái Shiva ô dày tên Erop dò hiron nó nít ta là Erop dò hiron Áo ma co ma à, ma ro ai tu Shiva a dày tên này ma ro ai tu mình supa bằng ro ai tu Shiva á dày tên nít dò hiron đấy ma maratu pi Siwa dày ní siwa zaitin ní. siwai nữa nè, ní arab zahira zahira zahira ni zahiran ni bagai wa mất tất siwa siwa chừng chụp siwa sawa nó ca là erobuha erobu siwa sawa cái này nó zahiran này này nó xong ông ta chụp sawa atau siwa yêu cầu nó nè thế nên là erob zahiran wa idza qasurat nih qasurat yang siwa suwa nih kana i'rabuha muqattaran alif con từ làm cái này nè <laughs> muqattara alal alif man amin zuhuriha at ta'azzur dấu kalima fata tiếng i'rab như dấu al fata này tên nè một tên nó tôn ông lùi thì nó khan rồi à ờ, thì pa hô tôm như nè tôi vào vào cứ nhé pa hô tua vậy nè năng tăng sung khăn được tệ liệt à ngắt tua sẵn bốn bốn tua sẵn nè sa <laughs> vâng, lisan à, nè kì à lấy sa và lại yakun sa lisan nè ليس la Yakun, Trường tìm giá nó giá isim to athai à mang nhau nữa nè Này Kalimah Z nó vậy senang Kalimah Z Này Benaya hukmun mustashna bi laysa wa la yakun Chừng laysa wa la yakun ấy cái فعل باتفاق والمستثنى بليس ولا يكون منصوب لا غير يتوجب منصوب هو كي هو دائرة كي غير لأنه لأن مستثنى ني كلمة زيد ني هتاي منيو نن خبرهما ني خبرهما ني قام القوم ليس زيدا زيدا ني خبر ليس ني نكن زيتن زيتون بوجين تنه Nay boleh wal mustasna, aki wal mustasna maksud bi illa bi laisa wala yakun kalimah zahid ini ni senang pang. Tak tai menyo dana. Mansub la ghair. Li annahu ya ki la anna an na. La anna mustasna na. Khabaruhuma khabar laisa la yakun. Hah? Okey nah ah, xem trang phải ra là cả gạn này xa rồi gạn này na bộ tụi tôi xem lời xa co mà cái lần co mà câu mú à lây xa dày tần chứng Arab bahasa bahasa senang men kaum ini fi'il mati al kaumu ni haki fa'il oke laisa ni boh boh isim juga laisa ni Isim takdir huwa nó. Huwa huwa cái này isim nó huwa, isim laisa này. Isim laisa này. Huwa takdir huwa. Huwa na mong hay mà mong kaup này. Kaup man kaup mu. Laisa zaitin. Laisan kaup nó, laisan kaup mu zai. Thế này, zaitan. Kaup man kaup mu laisa laisa al kaup mu nó zaitan. Thế này. នេះតើមានកានេះហួរនេះតាក់ទៀតនេះកោមចង្អោហាទៅទៅតាក់ទៀតលៃសាបាតុលកោមជាលៃណានមួយណាកោហកលៃសាបាតុលកោមសៃអឺសៃតានហាចង្អោក៏យកគេតាក់ទៀតហួរហ្នឹងកោគេចង្អោគេគេហំមួយជាងអមណាអ៊ីសឹមយកគេអ៊ីសឹមអ៊ីសឹមជីនអឺគេឡោមួយទៅអឺ chừng thế nên anh vì co mà à. bao hết chừng dễ đấy chừng cái lấy xa y xem nhớ hùa tập thịt hùa chứ dễ đấy chừng không vượt như nào cho nên cái co mà al qawmu la yakunu nè la yakunu zaitan la yakunu zaitan yap nè ni à. ni fi'il madi qama al qawmu phải la na nafiyah à ataupun la yakun yêu là atat istisna tong thua thua nó vào cái này nè vì này yêu atat istisna mới là họ yêu là thua thua này yêu atat istisna nó Thì yêu lấy xa này vì này cái như tự yêu à cái kana wa akhwatuha vậy nè yêu atat istisna mới là chừng ờ, cái này dốc erap cho công nha dệt đấy chừng cái chừng khập bớt la yakun nào rồi bởi xem nhiều cái á hùa này tất lo chuyện nó bằng cầu với công nha Ini yang senang. Dan ini nah, tuh isim ngam kan tuh isim boh kan huwa <laughs> ni. Pun ini jela isim la la yakuni huwa. Bina yakun lai, wal mustasna laisa wala yakun mansubun la li li'annahu khabaruhuma nahwu qamal qaum laisa zaitan. Bahaya. wala yakunu zaitan mga ni misal lo ya jagan kanin qamal qaumu wala la yakunu zaitan lo ya karena tipa hmm. cái thì phạ ừ. nó sẽ sẽ liệt sẽ liệt nó thằng luôn phạ rồi bị ăn nếu có gì lại samaniya pro nào và huwa yang qasim ila Yang kosim ila arba'an rabi'an ni uh, hukum mustahna bike khala ada hasya Oke. Okay. Hukmul mustashna bi khala wa ada wa hasa. Wal mustashna bi khala wa ada wa hasa yajuzu jarruhu wa nasbuhu biha. đấy hô tông tua tua ya chu zu jarruhu ờ, wa nasbuhu biha này ya chu chu jarruhu jarruhu cái khâu nó mang lấy này à mustasna này nè isim con to atai mang hong hong hong hong nhau này tại mà khala ata hasa này hù này mắc xuất hù này mustasna này to atai mừng khala ata hasa này wa nasbu ya chu chu jarruhu nè mustasna à biến này chợt ru hú nó lao cho này, khó là à ha sa nó chừng cái hú được chợt thế này nên nó này cái này này to mà to mà câu mú khó là à, dày tình hát bút chớn thầy không chút chớn em là vì em lá phi nè giờ tôi làm mấy chỉ tình nè to mà câu mú à dạ zaitin qamal qawmu hasa zaitin Thằng ấy, như huruf jar thấy như majrur dia. Nih, wa yajuju jarruhu wa nasbuhu. Jarruhu nan qala ada hasana jeung huruf jar. Wa nasbuhu biha bi klau ni jalan nasab. Nhau nó chữ fi'l ya, fi'l một ma thì. Thế nên jalan nasbuhu utahala qama qamal qawmu nih kala zaitan ada kamal kaumu ada zaitan kamal kaumu hasha zaitan tapi nasabnya jeng fi'il ya nih nasabnya jeng fi'il ya jeng era apa zaitan jeng maf'ul bihi maf'ul bihi maf'ul bihi nah. nih fl mati na fa'ilnya takdir tomirun mustatir wujuban takdir huwa ya lepi ini ya kong hasam lepi wajib takti tomir mesti te bujuban nih nih nih filenya nah bujuban nah kan jawazan nah bujuban takti tomir mesti te minta jawazan bujuban nah nih dan nah tuh tuh nah tuh chừng pin chừng file luôn này cái vô khó khó là à ta hasa nhìn ta tua tu này tí hasa tu này tí chừng ít hô lúc chết satu tiga jeung ke jeung fi'il ya ka kalimah ala nih ala ala zaidin no nih jelek otah jelek tu, jalastu jalastu ala zaidin fi'il ya Tana chừng zaidin chừng ke nih và ala chừng huruf jar nih ala nih chừng huruf jar nih ala jahle fi'il sa ka la à. amron ala zaitin ha à, à, cái này à, ala zaitun ala amrin thế đấy ala vì này này chế này chừng cái này phi mà tí con này ala vì này chừng cái hot future thế nó thôi vì thế đấy không bỏ ala lại ala cái cái ala zaitun ala zaitun ala amrin ala zaitun ala amrin mana ala thì xa đấy ala thì to đấy huruf jar bằng thêm đấy ta bỏ này là ôi lan huruf jar tông to chứ con à giao này này giao này này bỏ cái giao khảo này này huruf jar chứ tom tóm tay mà chụp này này này fi'l mà thì này cho nên này giao cái này giao cho này này fi'l thế nên niti. Tangi bata hatta ini hatta. Hatta klau klau. Hatta nih di bisa lagi hatta di sana. Harfu ke harfu ab. Hatta di tua, harfu ke harfu jar. Hatta di klau hatta ke uh, eh, iya, Nah ini hatta klau tuh nih ini. nih. Ini doa mental kelam itu oh तो हाल जला akal tu sama kata hatta hatta raksaha nih hatta raksaha nih nih akal tu sama kata hatta raksaha atifahnya ah, nih kabengkan kan ke Tongkok, ha, makan. Hatta rok sahani, atifah ini. Ya Dan ini Yahla uh, eh, hafujar tu, asama kata hatta siha, Nih, akal tu asama kata ila siha, No? Kabengkan ya tangkok teh. Yang pilih huruf jar iya. Ya. Ibtidaiyah Nih, ya kau misal akal tu sama kata hatta rok suha hatta rok suha nih hatta rok suha nih ibtidaiyah ya nih kawengkan hatta rok suha maknanya ini nih jengke nih timbuk tata khabarnya mahzuf takdir oleh makulun nih akaltu as-samakata hatta ra'suha ma'ulun. À, nó trứng trứng bò đây. Hatta clau clau clau tu này thì nó khao lang ada nó khao cọp vào tua nó nó sẽ ngon rồi cái. Nó cau clau kìa đây. Hatta yuriche đó bạn. Hatta không được. Ok. Hatta yuriche. Ok. Rồi. Tôi biết. Ô, có an yuriche là hatta yuriche kìa. hatta yarji'a ilaina Musa Entah. Entah ke hatta hatta ke nasab fi'il mudhari ke hatta yaqula oke hatta yaqula rasula wallazina amanu hmm. hatta nabi Musa lahan nabi Harun hatta yarji'a ilaina Musa hatta yarji'a ilaina Tak tak ke hatta to to pau pau tu ni mana <laughs> Tak hatta nasab fi'il mudhari chứ khala huruf jar nào rồi nào zaitin á majrur bi khala nào giao cả wa'ata zaitin wa'ata ha wa'ata zaitan ata zaitin vậy là ata zaitan maf'ul bihi nào fa'iluhu dhamirun mustatirun fi wujuban taqdiruhu huwa nào ada zaitin ada harfu jar nào zaitin ni majrur nào thông cá nên happy lên nasab à hay tại nhiêu nasab nhiều trường phải em mà thì hay à tại nhiều chết nhiều trường huruf jar trường giao cả gầy wa hasa Wahasa zaitan wahasa wahasa zaitan ya kak hasha fi'il mati zaitan maf'ul bihi hasha zaitan hasha huruf jar zaitan majrur bi hasha dan itu bisengol deh ok oh giờ lại chỉ số lại biến mừng thao lại nhiều fi'il biến mừng thau lại nhiều nhiều nhiều huruf jar đi bên trái nhiều pi lại này như thọ nhân nào thọ thì ngọ có ai lấy chỉ yêu như lại phi như tôi ngọc có ý lấy như yêu là y xin đi à cái kha này như bớt thao cư như là phi e phi thao cư y xin này fa in fa in jararta fahiya fa in jararta fahiya hurufu jar giờ thấy trẻ thầy mới trẻ bìm lá thao đây nhau hurufu jar đi wa in nasabta fahiya af'alun fahiya nó cao nó af'alun khala ada hasa af'alun ke sehesit af'alun mudore ha af'alun madi mluk mluk af'alun madiyah af'alun ya. nih saya lihat af'alun madiyah jabita jamidah saga saya bilang nih hota syarif di mana fahiyah af'alun madiyah jamidah illa anna sibawai lam yasma fil mustashna bihasha illa al-jar thì bữa sibawai vợ cắt lại cắt hút đến mất Ả Rập nhà u sót lại hasha nắn mà liên can hà tài mình dùng để chờ cắt đến mất ô lại co mà câu mà hasha dày tàn cắt đến mất mà cắt đến mất ô mà nó nhu chọc chứ sibawai phiêu tu sibawai đồ mất ở chừng mà nó lại chừng ô cắt đến mất ô sót cái giờ thì nga coi ý ta nó chỉ mơ từ cái cột án coi ý ta là hô là mà nga giờ từ khan tàu ngã mất từ cột án hati si ir pasa agap na ya pop nơi agap sẽ ron ao nasron ron na ir cốt án hầu đời nasap o hầu ir từ si ir từ kia hầu o nana gặp hôm đi hai abona illa si bawai lam yasma fil mustasna bihasa illa jar mu ya mananya si bawai la qama mà al qawmu ờ, Hà sa, dày dày cái hasha zaiki zaitin mengi kalau hu hasha zaitan osi bawai rok yusi bawai ni rok yusi bawai hmm hawa dan pini illa si sa, lam yasma Nè, mustashna bi hasha illa jar ni qaman qaumu hasha Hà sa dày zaitan ừ. no và wa tattasilu ma bi ada wa hasa fayata ayyan an nas bởi ờ, thao cư lệ ờ, khala ada hong thao là unifie là hai bên là bỏ ma ta mơ mài và tất ta siêu bị ma ma cái bên ờ, này ma lúa là ma sâm lăn ma đây ma màu su là ma cái cái istifhamiya ma cái cái ma mubhama ma này này ma cái manafiyah maki ma mastariyah manafiyah ma mastariyah cek bini ini tatasin ma bini ini al mastariyah ah, ma mastariyah kenal ma mastariyah manafiyah ma mastariyah wa tatasilu ma ay ma mastariyah bi ada wa hasa fasiyata ayyan an-nas ah, oke nyala nyala ma com á hả cái con là cậu um, ma ma atazaitan ma atazaitan cái biểu hai biểu là ma masteria tâm ơi mai và chấp ata nó chừng chừng cái chừng chừng phe automatic mang gì cái do lại ma masteria hay nhiêu tâm mơ từ ngọ horo isem chừng ngọ mơ từ ngọ horo chừng ổ gầy ha hốt tâm mơ từ phe ma masteria tâm mơ từ ngọ isim huruf apa jeng? Jeng oh. hmm. Bah Allah lagi uh, wa ausani bisalah wa zakah ma tumtu hayya. À. Masdariyah ya kan? Nih ma tumtu ma tumtu hayya nih. À. Jeng tumtu ini fi'il ya nih. Lema nafiyah apa jeng? Nih fi'il. Ma à masdariyah nih. nyu temu tengok huruf jeng o meu tengok isim jeng o oleh hinan happy pun nyu temu tengok kala ada, thale kala ada jeng fi'il mungkin oleh wala tattasila wa tattasilu ma al mestaria, al mestaria bi ada wa khala fayata ayyan an nas hatai menyu tiap wajib ya nasab ni qaumal qaumu ma ada zaidan ha ya ya ada zaidan wajib nasab ya maf'ul bihi Hujai zaidan jeng o kayo ma mestaria. à, atana à, vật chấp những phi liên ấy fayata ayan fayata ayan fayajibu fayata ayan nè fayajibu annos mà ata à, zay tên nè pin tên nữa nè ừ, đừng ở vì pin nè thọ cư nè bỏ ma má thọ lại phe giờ dạ, lại bỏ ó gầy hô xét tua tua tê tua ô ta ho lại hô ma ó giờ lại sa cái má hạ co mà cau mú à, zaiten ka ho gai pro ata zaitan ka hầu gã, hầu tua tua hầu hay là chỉ không chừng ọ ya là zaitan ma ata chứng phải mà tì ya là zaitan ata nó chứng ho rục chờ ya là bo mà ma ya ho ọ thao là chứng phải el mọi ừ, ok rồi ya wala tattasilu ma ma kia nên ma mastariyah nan ma al mastariyah bihasa Takulu qamal qawmu ma ada zaitan. Tapi le ma hasa zaitan huo. Nah, tiếng hasa ni huo. Wala tattasilu ma bihasa. Takulu qamal qawmu ma ada zaitan. Wa qala labid ala kullu shay'in ma khalallaha batilu wa kullu na'imin la mahalata zailu. Mana ni xem đó, mana pet. Pet, uh, ờ, con Nabi yom Nabi lại bộp nội sĩ cùng dài cùng dạo chiên gán cái lại bộp nội là biết nè đó làm sao hay phục hồi hầu là vì lại bởi cái lại ala kullu sayin ma khalallah batilu cái lại về thao ấy gel gen so so to cái gai măng Allah nào chỉ bà tilun tung pi ta sah sah tung pi mana nyu ờ, wa kullu na'imin la mahalata zailu gel gen nikmat dunia ni à, akan hidup tung pi nya Huna materiales tok dong ya. La mahalah mana hu mustahil hiu o. Mahalah mustahil mana hu mustahil hiu mana hiu tong pi. Ah. นั่นนะพิมยอมสิเอ่อลาบีนี่สิชีลาบีนี่จึงลาบีกองเตคันยายและมาคอลลอฮานี่นี่มานี่มัสตาริยะนี่จึงคอลานี่เฟลมาตีนี่ลับสุดจลาละนี่มันซูบอัลตะซิมอุลมะไปตาริฟเลยไปแอรอบเลยมาฟูนบิฮีอ๋อ mansub ala ta'zim. Kalau tuairin dengan Allah jeng. Okay? Jeng Arab ni man, uh, lafzu al-jalalah ni mansub ala ta'zim. លោះយាប៉ាឆ្លាស់យាណាប៉ាផ្លោះយាណាជាងអលមិនស៊ូបាត់មិនអស្មាហាផ្លោះមើហាផ្លោះមើទៅបាដះបាបមុស្តឆ្នាហៅសម្លាមនេះនេះយ៉ាអំពើញ៉ាបោះផ្លោះមើណាយ៉ាផ្លោះមើចាប់នេះអយ៉ាយ៉ាមិនទីសាមកហ្វូលប៊ីហ៊ីមកហ្វូលប៊ីហ៊ីទីតួមកហ្វូលមុតឡកទីក្លៅមកហ្វូលអជ្លីស phi ទីប៉ាមកអូនហ្វីហ៊ីទីលមើមកអូនម៉ាអាទីណាំអូខេទីណាំទីណាំអឺ maf'ul à. à, ờ, al musabbah bil maf'ul bihi di enam tujuh hal tujuh al hal di depan at tamyiz di sembilan al mustasna oh. Ờ. di sembilan tiga puluh ang pini mansub tiga puluh okay tiga lâu ialah uh, eh, safha kanina nah. dihaplau khabar kana wa akhawatuha khabar kana wa akhawatuha pulsa khabar al huruf musabbaha bilaisa khabar al huruf al musabbaha laisa dia diupload tua <clears throat> kabar af'al muqarabah kabar af'al al muqarabah ini ya baik pelah ya? dia dia pelah klau ah isim inna wa akhawatiha 70 Pak Isim la allati yunafil jins Isim la la allati linafil jins ah, linafil jins 70 mal ah, at-tabi lil mansub at-tabi lil mansub at-tabi lil mansub tabi lil mansub uh, eh, តតិទុំតួតោមើលតួសៅខាតួតោមើលតួទីកាបាយអូនេះជាងហាប់លោះហាប់លោះនេះហាប់លោះមើលមិនស៊ូបាទមិនអស្មាហាប់លោះមើលណាជាងទីហាប់លោះខបតកាណាវ៉ាខវ៉ាទីហាទីប្រុសាខបតអលហូរូអានមុសាបាប៊ីឡៃសាទីប្រុសតួខបតអាហ្វអាលមុការបាទីប្រុសក្លៅអ៊ីស៊ីមអ៊ីនណាវ៉ាខវ៉ាទីហាទីប្រុសប៉ាអ៊ីស៊ីមឡាលីណាហ្វយិនជីនទីប្រុសមើលអតវ៉ាបេលិនលិនមិនស៊ូប chừng thì bà hô tông pi này đó tao hòa bé này thì căn bà đó thì sau hai tuổi tông mười tuổi này thế nên là chừng ta đấy chàng tề bà nó isem thì lại khang khang sa isem này hầu tôm hộp lau bề rofo rafon hạp lô bạp nosbon hạp lô ghê hạp lô mờ khóc tuần này tôm cloud majrur bil bil huruf khaf okay majrur bil huruf jar majrur bi bil bil idafah majrur bit tabaiyah ni cloud ni ni chừng isem cloud bia ni chừng te pa hu khâu tua bia ni to cloud to to bia thì xa ni na isem ni cái zaitun ni cloud bia ni zaitun zaitan zaitin chừng te pa hu hu tua bia ni ni tapi ini nih nih ya kauf nih kau kauf macurut bil pikir bil huruf filter bil idova macurut bil tabai ya kau nih ya nangka apa di temal temal lek fair jika apa oni fair kau buih oke raf on oke nas pun di kau jasmine oke yes habu raf lan yashaba nos lam yashab jazam Thế nó chỉ chẳng khen với lao quý nha chứ phải nào nữa thì xem lao quý thì em lao quý <laughs> à pip na này pip na đây này lao lao quý này chứng tiết cặp chụp ảnh pip xem hậu tuổi á chẳng sao lo chẳng tiền nặng chụp ảnh pip thì lao Tuhtumne subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaik.